Phú Quốc là một cái huyện đảo đông dân nhất và cũng lớn nhất trong 12 huyện đảo của cả nước. Phú Quốc được thiên nhiên ưu đãi cho một cái vị trí địa chính trị và những cái điểm đặc biệt mà không một cái huyện đảo nào có được. 150 km đường bờ biển dài thẳng tắp với những bãi cát trắng mịn và nước trong xanh cùng những bãi tắm đẹp nhất Việt Nam. Đặc biệt, bãi dài được bình chọn là một trong năm bãi biển đẹp nhất thế giới. Quần đảo Phú Quốc gồm 27 đảo lớn nhỏ, rộng gần 600 km vuông. Ở Bắc đảo là vùng thảm cỏ biển rộng lớn. Phía Nam đảo có hệ sinh thái dạng san hô với trên 250 loài trên một diện tích gần 500 hecta. Vùng biển Phú Quốc được đánh giá là ngư trường giàu có. Hơn 60% tổng diện tích của Phú Quốc là rừng tự nhiên và trải dài trên 90 ngọn núi Rừng được coi là đặc sản ở Phú Quốc. Trên 37.000 ha rừng, trong đó thì có đến 29.000 ha là rừng nguyên sinh với những cái hệ sinh thái vô cùng phong phú và rất là đặc sắc. Năm 2006 thì UNESCO đã công nhận rừng Phú Quốc là khu sinh quyển thế giới. Một điều thú vị không thể không nói đến là tất cả hệ sinh thái rừng có mặt ở Việt Nam đều có ở rừng Phú Quốc với nhiều hệ sinh thái quý hiếm cái cái nét ờ, độc đáo nhất của rừng Phú Quốc là có rất nhiều cây gỗ lớn như là họ dầu, họ sao, ờ, cây bobo, vân vân. Và do cái điều kiện khí hậu gắn với cái thổ nhưỡng đất đai cho nên là gừng của Phú Quốc ờ, rất là xanh, rất là tốt. Và rừng Phú Quốc mang cái đặc tính là gừng thưa. Nếu như mà người dân sống ở trên các cái hòn đảo luôn lo lắng đến một cái vấn đề thiết yếu đấy là nước ngọt thì với trên 110.000 dân sống ở huyện đảo Phú Quốc này lại cảm rất là an tâm bởi vì Phú Quốc có một cái hệ thống sông và suối rất là chằng chịt và có một điểm đặc biệt đấy là ngay ở một cái bãi cát ngay sát với biển như là chỗ tôi đang đứng ở đây chẳng hạn thì nếu mà chỉ cần đào sâu xuống thôi đã có thể bắt gặp được nguồn nước ngọt. Người phụ nữ này đã đến huyện đảo Phú Quốc sống từ hàng chục năm nay. Bà cho biết nước ngọt là món quà quý hiếm mà trời đất ban cho Phú Quốc. Mình bà đã đào chiếc giếng này và không cần đào sâu lắm đã có nước ngọt. Có lẽ không có hòn đảo nào trên đất nước lại có được những dòng sông con rạch nhiều và lớn như là ở đảo Phú Quốc. Cũng chính vì cái cái rừng nó còn còn nhiều như thế cho nên chúng ta dạng hệ thống sông rạch như thế thì chúng ta có thể tận dụng để quy hoạch những hồ nước ờ, theo cái hướng đó là giảm thiểu giảm tối thiểu cái cái thiệt hại về diện tích rừng để có thể cung cấp nước ngọt cho đảo Phú Quốc là khoảng 100.000 khối ngày. Huyện đảo Phú Quốc với 27 đảo lớn nhỏ diện tích tự nhiên gần 600 km vuông, lớn gần bằng quốc đảo Singapore. Phú Quốc cách thủ đô của các quốc gia ASEAN chỉ 2 giờ bay, lại gắn kết bằng đường biển với các quốc gia ASEAN có biển, nằm trên trục vận tải biển và du lịch biển quan trọng như trục Singapore, Thái Lan, Việt Nam và các nước Đông Bắc Á. Nhiệt độ ở Phú Quốc duy trì trung bình là 27 độ C, là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch quanh năm. Thế nhưng Phú Quốc có cái duyên đón khách và giữ khách còn bởi những nét đẹp văn hóa và đời sống của người dân trên hòn đảo này. Một ngày mới bắt đầu với những ngư dân ở Phú Quốc. Chuyến biển này, họ mong sẽ đánh được nhiều cá cơm. Đã hơn 200 năm nay, những người dân sống trên đảo đã biết dùng cá cơm làm ra loại nước mắm nổi tiếng. Điểm khác biệt của nước mắm Phú Quốc là cá cơm được trộn tươi trên tàu giữ cho thịt cá không bị phân hủy. Nước mắm có hàm lượng đạm cao nhất, không có mùi hôi. Ít ai ngờ rằng, những chiếc thùng có sức chứa hơn chục tấn dùng để ủ chượp nước mắm được chế tác hoàn toàn bằng gỗ bời lời sống tại rừng Phú Quốc và những sợi mây rừng lại có thể tồn tại qua hàng chục, thậm chí cả trăm năm. Ủ được từ 7 đến 13 tấn cá. Mỗi thùng được niềng bằng 8 sợi đai mỗi sợi bệ bằng 120 sợi song mây lấy từ núi Ông Tám và Bắc Đảo. Thùng gỗ thì là gỗ gọi là gỗ bời lời và hậu phát thì cái gỗ đặc chủng của cái rừng Phú Quốc cách đây hơn 200 năm à, nó chịu mặn rất là tốt và nó tạo thành một cái hương ra cái hương vị đặc trưng của nước mắm Phú Quốc. Người làm nước mắm Phú Quốc giờ tự hào với thương hiệu nước mắm Phú Quốc khi đã được công nhận tên gọi xuất xứ nước mắm Phú Quốc và có mặt ở nhiều thị trường lớn trên thế giới. Mỗi cái chùm tiêu như vậy, chúng ta em cầm đây thì những cái nhu nhô nó sẽ cho ra tiêu. Tiêu nó sẽ chỗ từ cái đọt này kéo dài xuống từ từ ra tới cuốn này là hết. Nên là tiêu sẽ ra theo từ giai đoạn. Đây là một trong những tour du lịch nhà vườn ở Phú Quốc. Được mệnh danh là Vương quốc Hồ Tiêu, Phú Quốc được xem là vườn tiêu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiêu ở Phú Quốc nó khác với các ở các vùng khác. Loại tiêu nó rất là cay, rất là nồng. Những người nông dân trồng tiêu cho biết độ thơm cay tạo nên thương hiệu này là do khí hậu hải đảo và do người dân dùng phân hữu cơ được ủ chính từ cá biển phơi khô. 500 hecta tiêu giờ đây không đủ để bán phục vụ du khách và xuất khẩu đi nước ngoài. Nhưng đến với Phú Quốc, còn là đến với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của ông cha. Khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc là nơi tái hiện lại lịch sử, nơi giam giữ tù binh cộng sản và cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hàng ngày nơi đây đã thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan và tìm hiểu lịch sử của dân tộc trên quê hương huyện đảo ràng Phú Quốc là một cái hòn đảo rất tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển. Thế nhưng để biến những cái tiềm năng đấy thành sức mạnh thì Phú Quốc cần có một sự đầu tư bài bản từ nguồn lực cho đến những cái chiến lược phát triển trong lâu dài. Ví dụ như là sân bay quốc tế Phú Quốc nơi mà tôi đang đứng ở đây. Nếu như mà trước đây chỉ đón được một cái lượng khách rất là nhỏ với những chuyến bay nhỏ thì bây giờ mỗi ngày đón đến hàng chục chuyến bay lớn nhỏ khác nhau cả trong nước cũng như là quốc tế. Đường băng của sân bay Phú Quốc cũ một đầu giáp biển, một đầu giáp núi chỉ đón được các máy bay cỡ nhỏ. Nếu theo phương án kéo dài đường băng ra phía biển, có thể tiếp nhận máy bay cỡ trung. Thế nhưng, phương án cuối cùng là một sân bay mới có vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, với đường băng dài có thể đón được máy bay hiện đại nhất. Nếu tính ra một ngày, sân bay này mà quy ra 60 lượt hạ cánh, thì tính ra sân bay cũ các bạn hàng 200 lượt và sân bay lớn này thì khi đã có sân bay lớn này thì cái năng lực hạ cánh sân bay này đáp ứng được tàu 747 thì có những cái chuyến bay từ hẳn từ Nga, từ Thụy Điển, từ Hàn Quốc, từ Trung Quốc và là đến với Phú Quốc từ là từ Singapore, từ Siem Reap là cũng có những cái đường bay quốc tế đến Phú Quốc. Nếu không có sân bay quốc tế thì cảng Hàn Quốc không thể tiếp nhận được những cái chuyến bay từ các nước châu Âu đến đây. Đây là sân bay đầu tiên được xây dựng hoàn toàn mới từ sau năm 1975 Số vốn đầu tư không hề nhỏ, nhưng đến nay dự án này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Dự kiến đến năm 2020, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ đón 2,65 triệu lượt khách. Thế nhưng, chỉ cần hết năm nay, cảng sẽ hoàn thành mục tiêu này trước 4 năm. À, hiện nay thì phải nói cái lượng khách du lịch đến Phú Quốc là tăng rất là cao, à, nhất là trong năm nay thì 6 tháng đầu năm đánh giá là tăng khoảng 70 tới 80%. Và hiện nay thì nhiều cái chuyến bay mới à, cũng đã được mở thêm để bay đến à, Phú Quốc của chúng ta. À, gần đây nhất là như là của Hải Phòng à, bay Phú Quốc và Trung Quốc bay qua Phú Quốc. Bên cạnh sân bay quốc tế, đường trục Bắc Nam, đường vòng quanh đảo tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện, góp phần khai thác Phú Quốc hiệu quả hơn. Đầu tư bài bản và chiến lược phát triển lâu dài đã thể hiện rất rõ ở câu chuyện phát triển cơ sở hạ tầng của Phú Quốc hạ tầng đi trước, mở đường cho du lịch, cho thu hút đầu tư là định hướng đúng đắn để Phú Quốc đón đầu cơ hội phát triển như hiện nay và trong tương lai. 25.000 đồng một số điện, chỉ dám dùng điện soi sáng, không thiết bị điện tử nào khác. Đó là khi người dân Phú Quốc chỉ có lựa chọn duy nhất là điện từ máy chạy diesel của tư nhân. Chính vì những khó khăn đã từng trải qua ấy, bất cứ người dân đảo Phú Quốc nào cũng nhớ thời khắc đầu năm 2014 khi dòng điện từ đất liền vượt gần 50 km theo đường cáp ngầm dưới đáy biển, kéo đến từng hộ dân. Giờ thì Phú Quốc là hòn đảo lung linh về ban đêm. Cuộc sống người dân cũng bớt phần nhọc nhằn khi chi phí điện giảm đến cả 20 lần. Có điện gọi đi tới đâu, tôi cũng thấy là dân người ta xôn xao, người ta rất là mừng, cho tiền, cho bạc bao nhiêu đang mừng mà cho nguồn điện thắp sáng người ta rất là mừng. Dự án đường điện 110 kV từ đất liền ra đảo đã tháo bỏ được chiếc vòng kim cô kìm hãm sự phát triển của hòn đảo nhiều tiềm năng này. Điện được xem là điều kiện tiên quyết mở đường cho những giá trị tiếp theo. Họ được hưởng cái giá điện tốt nhất cùng với cái điện đất liền. Đây là cái cơ hội tốt nhất để cho các nhà đầu tư triển khai ờ, thực hiện những cái dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc. Đến năm 2018, nhu cầu sử dụng sẽ vượt khả năng cung cấp. Và năm 2020, nhu cầu có thể tăng trên 250 MW. Để chủ động chuẩn bị cho sự phát triển EVN đã xây dựng dự án tiếp tục kéo thêm đường điện 220 kV ra đảo. Việc xây dựng cái đường dây này phải đưa vào vận hành trong giai đoạn 2018-2019 là cái vấn đề cấp bách. Ngoài ra cái đường dây trên không thì cũng đã góp phần để đảm bảo cái an toàn cung cấp điện bởi vì theo cái tiêu chí là N-1 thì hiện nay mới một đường dây cung cấp thì nếu mà có cái sự cố gì thì cái khả năng đáp ứng tại chỗ sẽ rất khó cho nên bắt buộc là phải có một cái đường dây thứ hai gấp 3 lần đó là tốc độ tăng GDP tương ứng với tốc độ tăng của điện năng tại Phú Quốc. Chính vì vậy, đảm bảo nguồn điện cũng chính là đảm bảo cơ sở cho sự phát triển của Phú Quốc. Tất cả những cái hạ tầng mà về giao thông á, giao thông đường bộ thì à, thì nhà nước đầu tư còn cái những cái hạ tầng mà xã hội hóa được thí dụ như là sân bay thì do doanh nghiệp người ta đầu tư cái gì xã hội hóa được thì mình xã hội hóa còn mà cái nào mà à, các doanh nghiệp không thể đầu tư được thì lúc đó nhà nước mới đầu tư phần đó chủ yếu là nhà nước là đầu tư cái phần hạ tầng như là đường điện này dân dân những cái đó là nhà nước phải đầu tư còn lại thì tất cả những cái dự à, cái hạ tầng còn lại thì các nhà đầu tư người ta có thể tham gia được Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc và đã là một viên ngọc thì cần phải mài rũa để cho nó tỏa sáng Thời gian vừa qua thì Phú Quốc đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư. Thế nhưng để cho nó tỏa sáng hơn nữa thì cần có những cơ chế thật đặc thù. Việc miễn thị thực tạm trú cho du khách đến Phú Quốc trong vòng 30 ngày đã khiến cho hòn đảo xinh đẹp này trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách nước ngoài. Ví dụ này cho thấy cơ chế đột phá giống như chất xúc tác đặc biệt để khai thác tiềm năng của hòn đảo Ngọc. Tuy vậy đến nay, cơ chế chính sách đặc thù cho đảo Phú Quốc như thế chưa nhiều, nhất là về quy hoạch và quản lý quy hoạch một cái mô hình mà chính quyền địa phương có quyền đứng ra tổ chức những cái công ty mà phát triển đô thị, một cái công ty có thể dùng quy hoạch để có thể huy động các cái nguồn lực phát triển hạ tầng. Hiện nay Phú Quốc đang chuyển từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị. Thu ngân sách của Phú Quốc thậm chí còn lớn hơn nhiều tỉnh, tốc độ tăng trưởng thần kỳ. Thế nhưng bộ máy nhân sự chỉ ở cấp huyện lại phải xử lý công việc của cấp tỉnh. Làm sao có một cái cơ chế hết sức là đặc đặc thù không phải là về kinh tế không mà cả về hành chính cả về hành chính đó, thì lúc bấy bây giờ thì à, à, cái, cái cái cái quản lý của phú quốc nó sẽ có một cái cơ chế quản lý khác và có một cái cơ chế đầu tư khác thì thì tôi nghĩ rằng cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Huyện đảo Phú Quốc đã từng được chính phủ nghiên cứu cơ chế đặc biệt từ những năm cuối thế kỷ trước. Tiến sĩ Nguyễn Mại, người đã nghiên cứu và xây dựng đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc từ những năm đó. Biến Phú Quốc thành dịch vụ tài chính ngoài khơi chúng ta biết rằng là là là cái mà dịch vụ tài chính ngoài khơi là dịch vụ rất quan trọng và cái dịch vụ ấy là dịch vụ cao hơn nhiều so với làm công nghiệp tại chúng tôi đề nghị là như vậy cái thứ hai là chúng ta biết là hiện nay là Singapore là đạt đến cái mức quá giới hạn về cái cảng biển trung chuyển cho nên biến sĩ uh, ờ, Phú Quốc là một cảng trung chuyển quốc tế và thứ ba là dịch vụ du lịch quốc tế. Từ cuối năm ngoái, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết bộ này đang soạn thảo luật về đặc khu kinh tế. Theo đó, luật đặc khu kinh tế sẽ chủ yếu phục vụ cho Phú Quốc, của Kiên Giang, Vân Đồn Quảng Ninh và Bắc Vân Phong Khánh Hòa. Một số cái địa điểm chúng ta đã lựa chọn, thế nhưng mà Phú Quốc thì nó thuận lợi hơn cả bởi vì là cái vị trí nó tương đối là độc lập và ở cái vị trí là mở. Đây là hai cái đặc điểm quan trọng của của Phú Quốc không phải chỉ vấn đề đơn thuần là những cái ưu đãi về kinh tế của nhà đầu tư hay là của những đối tác ở trong đó mà ở đây chúng ta có thể mạnh dạn thí điểm cái thể chế về hành chính ờ, riêng biệt của mình thì nó cũng là một phòng thí nghiệm về mặt thể chế thay đổi thể chế cho cho cho cho Việt Nam. Tỉnh Kiên Giang đang từng bước phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Khu vực Đông Nam Á theo mô hình đặc khu kinh tế mở, hướng ngoại với ba cột chính: công nghiệp giải trí, nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển. Với tiềm năng, nguồn lực của mình để thực hiện những mục tiêu này, đã đến lúc cần một chiếc áo mới về cơ chế chính sách cho Phú Quốc phát triển. Từ chỗ chỉ có 9 đặc khu kinh tế, đến nay thì thế giới đã có tới 3.500 đặc khu kinh tế tại 135 quốc gia. Các đặc khu kinh tế đóng góp vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế của thế giới. Và những cái bài học trên thế giới sẽ là những cái bài học vô cùng quý giá nếu như huyện đảo Phú Quốc sẽ được trở thành à, đặc khu kinh tế trong tương lai. Nó sẽ tạo ra sự bứt phá, sự phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như nền kinh tế của cả nước.